quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu, ngoài trường ca bức tranh non nước, nhạc sĩ Minh Châu đã ấp ủ và cho ra đời trường ca người Việt. Nếu bức tranh non nước là tiếng hát ngợi ca quê hương Việt Nam yêu dấu, thì trường ca người Việt lại là những khúc hát ngợi ca những con người Việt Nam. Đó là những chàng trai với nhân trí dũng, là những cô gái Việt Nam với đức hy sinh, lòng trung thủy và sự đôn hậu. Chúng ta sẽ bắt gặp bóng dáng của thiếu phụ Nam Sương của nàng Tô Thị hóa đá trời trồng được đưa vào một cách ẩn dụ khéo léo. Và cuối cùng, chàng trai ấy, cô gái ấy đã tạo nên một tâm hồn Việt Nam nhẫn nại, song vẫn bền bỉ vượt lên. người trai nước Việt xưa sinh ra mang phận làm người từ thuở hồng hoàng đến với đất trời mang thân trai trên đầu đội trời bàn chân ta đạp đất ra khơi Trái nước Việt tôi là người trái nước Việt tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo cũng là đôi nước sông núi treo rồi thời minh lửa minh hồ ra đi không tiếng đời trai vẫn thấy vẫn vương trong lòng nơi có mẹ cha có đàn con gia đình đất đai quê nhà xa trường, ra ngựa bỗng thấy đời xuân tận hiến chứ cho ngày đoàn viên mà thua thanh bình nhiều phen vương oan kia chốn đạo tự do và biết thương người dân mình dù lắm đậm hình ta cứ đi thắng hương bằng dương ta bước đi dù lắm khí gieo neo gặp ngùi đường chung chính không rời đời vẫn còn hồn ngang nỗi đau trái tâm lòng để thương bên nhau dù lắm khí gieo neo gặp ngùi vẫn lớn lên thành người đi từ